cách nào với dân thân thiết như người nhà mới với tay bác cho cháu một điếu bác có cho đâu bác nói một câu này có hay không không được chú còn bé lắm không hút thuốc lá được 40 tuổi bác gọi là bé nhé bé là so với các cụ 70 mươi